hôm nay phun dốc ở đây cái trường nó nằm rõ ràng và bóng người ở đây mất cái đồng chí cái sản phẩm thì nó được xem hay tên cả phun thuốc không ai chỉ phun cái sản phẩm đấy hết sản phẩm chợ thế rồi nhanh lắm năm không cái nó lấy luôn bóng hộ mình đấy hảo lắm chúng tôi rất cảm ơn giải của Việt Nam đã được chính thức đến công ty đến đấy này ơi đàn bà đánh vợ không Đấy, quả đấy là bóng bán tổ chức đi Bán tổ chức không phải bán tổ chức này Kia, kia, có một quả kìa Đấy, Cha tôi đâu dùng đó nó bảo nó bảo ra bán cái đó nó hái. Thế thế thế đi cháu bảo là đây bảo của bác. Cái cháu Thôi bác cứ bảo bán lấy đi. Con tắt rồi con. Con tắt rồi con rồi. Không phải là lấy được đâu muốn đi đâu nó lấy cái này xuống nhà lấy này không mà đã tuổi này con bỏ nó nước con nó con được cái nhân cái nào chân để cho con bỏ một thằng áo đỏ đấy là con nhà anh Việt Nam nhỉ thằng nhung thằng nhung thằng nhung à con nhà thằng nhung rồi còn cái thằng lưu lưu là con nhà công hương ui giời con nhà công hương này em nói lợi lợi lợi lợi lợi lợi lợi dinh nhưng mà lợi thằng kia không biết không biết là lợi hay với nhau nói thế nào không lợi không thằng dinh á thế nó nó ở trong ao mà 15 15 rồi nó 15 rồi ừ đấy thế con này của lợi tới biết của lợi chưa thấy anh nào phát khó cả đã được cú hiếu phát khó mấy quả ôi ôi ôi được <laughs> ôi của bên hông lại bốn ba không thổi đâu bây giờ nó xuống bắn rồi nè như con cá nó bắn luôn Việt Nhật hốt không dám đập à Yeah. Bóng vào Trần Đăng Trang, điểm vào bên phải, 5-3.

hay quá quả chết rồi quả nó đập thẳng mặt chỉ có đẩy ra thôi chứ này kiểu gì đẹp rồi đẹp đây rồi. Đâu đâu đâu đâu. Đâu Cắt lại. Bún hỏng rồi. Rồi coi bún. Đây được có ăn cái đấy. con nhà vượng đúng ngoại là cây là con vượng Ôi trời ơi, đẹp quá Đơn giản không ừ. số 9 này con số 9 là con có thể cũng gần chạm à gần gần ừ đúng rồi đấy đấy đấy này nó dừng một nhịp cái biết ngay nó đập nhẹ con

Ui. Cứu bóng đẹp. Thật quá. đánh cái bóng này mất xét vít là rất nguy hiểm

của cha mình đấy, có ba ba nào ôi rồi bắn lòng sân rồi sáu trăm sân điểm vào sân khổ mười mười ba gần đều rồi kia kia kia kia ôi ôi rồi quả đấy hỏng rồi khu đấy lôi nhiều quá thật như mình này sâu quá đi xuống bà ơi chắn à Ôi, Sống nhất là xét bí thảo Tốc đít thì lại không ăn thua. quá không thích con được cái chiến Thịt chưa chưa thấy vào đây

ui rồi chạm tay rồi đấy trời không nắng rồi đẹp lắm đẹp ơi đây à nhanh lắm nhưng mà không được <laughs> <laughs>

kỳ ngã Thế là chết đấy Chắn rồi quả Vừa chạm vào cái nó hết nực rồi gần đâu Không này được Dạ vâng rắn à, và lưới và lưới bây giờ chân cổ lại dẫn chân lại rồi tốt tốt mới đầu xem rồi dạ nào con là đứa con gái nữa đà nó không đập được hai chân hai chân nếu không đập được thì chưa chuẩn và đấy sang là khó bắt đấy đi đâu rồi? Dưới ra đây. đây. thôi sang rồi tốt kia kia dạ, cố lên kia kia kia ôi này nêu đẹp thế nhìn nó nêu quả bóng cái nó biết là có điểm

Ui, mà tí chết đấy Quá kìa Ôi trời thò tay à Nịch một quả thôi, không sợ Ôi lên chưa? cố lên cố lên ôi rồi ôi sang rồi gọi là quả cứu thôi không ăn thôi tốt ôi rồi bóng rất đẹp tốt rồi <laughs> ăn may rồi ăn may rồi không phải ăn may rồi may rồi

ôi chết rồi tốt chết rồi.